đâu ta kia mới được có rắn không biết <laughs> Mày bữa có thấy mấy con rắn mũi ừ, mũi mũi không anh kiếm cái gì anh đi kiếm mít thái triệu con trái mít thái mà kiếm ở đây sao có anh đi chỗ khác kiếm đi anh biết chỗ nào không kiếm ở đâu mít thái triệu con trái kiếm đâu trời ơi ra cửa khẩu á ở ngoài cửa khẩu quá trời ờ ha ở ngoài cửa khẩu uh, mít quá trời luôn các bạn Trung Quốc không cho container của ờ, Việt Nam nhập khẩu ờ, trái cây qua bên đó mà ứ hàng quá trời luôn mấy hôm nay mọi người không có ờ, nhập khẩu sang Trung Quốc được luôn hàng trái cây hàng nông sản chết hết nằm đó 10 ngày nửa tháng chết hết mấy cái kênh uh, YouTube như uh, đầu kéo quay lóc rồi rồi uh, túng uh, container rồi nằm ngoài đó ai cũng than hết trời ơi mít ngoài đó hả quá trời quá đất luôn chắc uh, sắp tới à, giải cứu à, mít quá rồi mít trong này mình không có mình kiếm triệu trái mà không có nè toàn là xuất khẩu sang Trung Quốc không năm nào cũng như năm đó à, thiệt thòi nhất chính là những người nông dân cực khổ dân lắm tay bùn biết bao nhiêu là tiền của và công sức để à, trồng ra những cái à, mặt hàng nông sản nói chung là người nông dân thì trồng ra sản phẩm rất là khổ và bây giờ không tiêu thụ được nhưng mà người Việt Nam ăn hàng sạch của Việt Nam cũng không có luôn mọi người thì à, hy vọng là mọi người là người Việt Nam tiêu dùng trái cây Việt Nam không sử dụng à, mấy cái trái cây Trung Quốc à, nhiều chất à, độc hại nữa nha mọi người Bây giờ chúng ta tiếp tục à, không có nói liên tha liên thiên nữa bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi tìm kiếm à, mít thái hàng triệu trái nha mọi người tìm kiếm nha nghe nói bụi à, khúc này có mít thái mà thì để mình kiếm mít thái thử chưa có làm gì để côn trùng nó nó bay ờ, bớt ra chứ chim thái ơi à. biết ra đâu biết ra đâu ôi ôi cái gì đây, cái gì đây? cái gì đây mọi người cái này cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì Chà. cái gì để không biết để từ từ tính sao giờ mình đi kiếm tiếp tục uh, kiếm mít thái thử ừ, tiếp tục nha mọi người ôi ơi bụi này lan lên nó nhiệt luôn quá mít thái đâu không có mít thái à chiếm cho bằng được mít thái một triệu một trái một triệu một trái là ý đâu một triệu một trái lận thích thế đâu cái gì đây nữa này cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì ờ, cái gì vậy không biết luôn thôi bây giờ mình sẽ ờ, hết tay cầm vào mọi người không chắc bây giờ mình sẽ đi ờ, vô mình phẫu thuật vô bàn phẫu thuật phẫu thuật hai cái này thử ra cái gì trong đây ok lít dầu come on ok chào mọi người bây giờ không linh ta linh thiên nữa mình chỉ vào thẳng vấn đề chính đi nha mọi người ừ. Ừ, đây đây là sản phẩm là gì ta à dây đeo ngực cho điện thoại quay phim 101 ngàn đó ok tiếp theo sản phẩm thứ hai dây đeo đầu kèm kẹp điện thoại quay phim 60.900 đồng đó ok chưa mọi người bây giờ mình sẽ phẫu thuật nha mọi người mình sẽ review từng món hàng chi tiết đây mình sẽ cắt ra nên nên review xem thử những cái sản phẩm này nó có thực chiến hay không nha hay là nó để ờ, trang trí nha hàng này của ờ, hàng dạng bình thường thôi đây nó có cho cái kẹp điện thoại à. tặng luôn cái bộ combo nó ừ nó có miếng mướp ở dưới, ờ, mút dưới đây để cho nó bảo vệ cái điện thoại nè mọi người đấy miếng này nè à, à đó. còn bên đây thì nó không có bên đây thì nó làm bằng nhựa nha mọi người nhựa cứng luôn trên này có một xíu ờ, nhựa mềm nhưng mà nó cảm giác nó cũng ợp ẹt lắm <coughs> ợp ẹt rồi ok nó sẽ cho mấy cái con ốc này để mình dặn cố định đó dạng giống như cái này dạng giống như là gắn vô GoPro với mọi người đó đây bảo làm bên đây rồi mình sẽ tới sản phẩm đeo đầu dây đeo đầu quay phim đây mình sẽ cho mọi người xem rồi ok mình sẽ à, sit up lên cái đầu cho mọi người xem luôn nha <laughs> rồi bắt đầu mình sẽ sit up lên nè giờ thì à, đây cái này sẽ gắn vô đây đeo đầu điện thoại luôn đó mình gắn con ốc này qua này chào mọi người ừ. đó xong rồi mình sẽ gắn cái cái này vô ừ. đó giờ mình sẽ à, set up cái điện thoại vào nha mọi người đó rồi ok mình sẽ gắn cái điện thoại vào đây đó rồi mình sẽ đậu lên đầu thử nha mọi người đậu lên đầu à. cái điện thoại này hơi nặng à. vậy nè mình đi uh, giống như mình đi uh, xôi ớt rồi đi uh, bắt cá rồi mọi người đó à, mình cứ đeo lên gì đâu đó thấy làm sao ổn không đó rồi hai tay mình sẽ à, được rảnh rỗi nhưng mà tôi nghĩ là cái này nó cũng hơi à, nặng á như gâu rồ thì nó hợp lý hơn xíu thì à, bữa nào tôi sẽ đặt một cái gâu rồ và sit up thử đó rồi ok bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái sản phẩm thứ hai là dây điêu ngực nha mọi người đó ok và bây giờ tiếp tục sản phẩm thứ hai nha mọi người thì à, bữa giờ đặt mít với lại à, play cam cũng à, đang trên đường về đó mọi người chuẩn bị à, ấy rồi đó chuẩn bị à, có hàng đó mọi người có hàng thì tôi sẽ à, làm một cái à, clip nhanh chóng cho mọi người luôn xem luôn review luôn xem thử à, nó như thế nào nha mọi người hãy đăng ký và ủng hộ TBL để à. TBL có nhiều động lực và nhiều clip hay hơn nha nó cũng cho một nguyên một cái bộ luôn nha mọi người đó cũng gần giống như là dây đeo ờ, đầu vậy đó đây mọi người nó gồm có một cái ờ, cái này không biết gọi là cái gì luôn á nhưng mà mình để vô xét trong người mình á, thì nó sẽ ờ, nhô ra cái này cũng có thể gắn vô gâu rồ được nha mọi người đó thì mình cũng đang ờ, tìm hiểu cái GoPro 10 đó mọi người thì ờ, mọi người nhớ ờ, đăng ký để theo dõi mình có cái GoPro 10 thì mình sẽ nhanh chóng mình review cho mọi người xem nha đó thì nó có một cái này và cũng giống như cái dây điêu đầu nó cho một con ốc này giống vậy này rồi một cái để gắn vô cái cái này không biết gọi là sao luôn <laughs> vào cái đồ để gắn điện thoại đó thì còn cái phần này là phần à, đeo ngực thì à, theo mình nghiên cứu của mấy cái kênh khác á, thì người ta khuyên á, là nên à, mua những cái đeo ngực mà có cái bảng to giống như vậy nè thì nó sẽ ổn định hơn cho mình đeo nó sẽ không có bị uh, gọi là rung động nhiều hoặc là như thế nào đó nó sẽ êm hơn mọi người thì bây giờ mình sẽ uh, gắn các món hàng lại với nhau để mọi người xem thử nha thì bây giờ mình sẽ gắn vào đây đó cái này là để mình à, tăng giảm để cái chiều à, điện thoại nó đúng với cái chiều của mình nè đó mình muốn nè đó đó nó sẽ khớp vào bên kia và mình à, điều chỉnh cái độ ngẩn của nó tùy theo cái ý muốn của mình rồi này mình sẽ đẩy lên mình sẽ đẩy lên này nè đẩy lên đẩy lên và nó sẽ dính lại luôn đó ha còn mình lấy ra thì mình bóp này lại nó có cái khóa mình bóp ra mình đẩy xuống đó đó thì à, cái này nó sẽ đưa ra giống như vậy nè mình sẽ tiện cho cái việc mà điện thoại mình lắp ráp đó giờ mình sẽ gắn cái này vô rất là quen thuộc luôn thì à, mấy cái hàng này á mọi người nó sẽ à, gắn vô nó sẽ hơi ọp ẹp một xíu nhưng mà xài được nha mọi người cho nó không có phải là hàng xịn cho nên nó không có chắc được Chà, này giống ờ, với lại mấy cái áo ngực của ờ, các chị em phụ nữ như ta đây mình sẽ gắn như vậy à đó mọi người nói chung là như vậy thì mình sẽ ờ, thoải mái hai cái tay đó, mình sử dụng hai cái tay mình thoải mái với lại như vậy mình sẽ ờ, mình chỉ dòm cái mía hay dòm dòm được <laughs> còn một cái nữa là mình có thể mình ờ, quay cam trước hoặc là quay cam sau đều được nha mọi người rồi tóm lại là hôm nay tôi giới thiệu đến mọi người hai cái sản phẩm là một cái là đeo ngực và một cái là đeo lên đầu uhm. dùng để set up vô điện thoại luôn đó điện thoại luôn nó tiện hơn đúng không mọi người rồi à, clip chắc cũng dài đâu ha mọi người ha thì à, à, mọi người nhớ ờ, đăng ký chia sẻ đăng ký nha để ủng hộ TBL ra nhiều clip hay hơn nha thì à, trong cái chuỗi series này cũng à, rất là nhiều cái à, trang thiết bị để làm youtube luôn mong mọi người theo dõi để ủng hộ tbl nha bye bye xin chào cả nhà đây mọi người giờ mình sẽ đeo lên ngực không biết là như thế nào nha lát nữa mình sẽ ghép vào để cho mọi người xem nha đây ừ, hai tay đây thì mình đeo ngực và đây là cái wheel mình à, đeo lên đầu à, đeo lên đầu thì cảm giác nó nó hơi nặng nặng á mọi người nó nặng nặng á